một ngày người trở về trong cơn say anh chẳng phải là người mong đổi thay dẫu biết rằng người không trở lại thay để cuộc tình kia tàn phai sẽ chẳng còn gì quanh ta trong đêm cùng với những ký ức đã tan trong mưa buồn em đâu hay anh mang chua cay hãy nói những ước muốn trong em hôm nào để xóa những ký ức trong anh côn cao mà em đâu hay anh đang nơi đây hạt mưa vương vấn em giờ đây đang nơi đâu một mình anh trong cùng yêu dấu nỗi buồn anh đang trôi sâu theo cùng hạt mưa tan mau trôi về đâu một ngày người trở về trong cơn say anh chẳng phải là người mong đổi thay dẫu biết rằng người không trở lại hay để cuộc tình kia tàn phai sẽ chẳng còn gì quanh ta giờ không còn ai hương hạt mưa vồn vỡ bầu rơi về nơi vực sâu mang đến đau hạt hương hạt mưa vừa chôn màu sâu em có nỗi đau còn anh có nỗi sầu có ai thấu lòng khuất sâu trong đêm cùng với những ký ức đã tan trong mưa buồn em đâu hay anh mang chua cay hãy nói những ước muốn trong em hôm nào để xóa những ký ức trong anh côn cao em đâu hay anh đang nơi đây hát mưa vương vấn em giờ đây đang nơi đâu một mình anh trong xóa tan nỗi sầu hòa cùng yêu dấu nỗi buồn anh đang trôi sâu theo cùng hạt mưa tan mau trôi về đâu trở về trong cơn say anh chẳng phải là người mong đổi thay dẫu biết rằng người không trở lại hay để cuộc tình kia tàn phai sẽ chẳng còn gì quanh ta giờ không còn ai